Mến chào quý anh chị khách hàng Hôm nay em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị ba lô đất trồng cây nằm ở cuối đường TX 31 phường Thạnh Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Lô đất của chúng ta có diện tích là 4 x 13 đường à, vào lô đất là đường 4m đường à, đá xanh và được chủ gửi bán với giá là 490 triệu giá này chúng ta còn thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho chúng ta và hiện tại là đây là con đường dẫn vào à, ba lô đất của chúng ta đường này thì có chiều ngang là 4m xe tải xe ô tô vào thoải mái ba lô đất của chúng ta là đất trồng cây và chủ bán với pháp lý là công chứng vi bằng vị trí của đất chúng ta thì cách quỹ ban phường Thịnh Xuân khoảng 700m à, và trong bán kính 1 km chúng ta có chợ Thịnh Xuân trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 ủy ban chợ Thịnh Xuân rất là đầy đủ bách hóa xanh nào rất là đầy đủ Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 13m và được chủ chào bán với giá là 490 triệu đây là đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 4m hiện tại thì những lô xung quanh cũng đã được chủ à, xây móng và đổ cao lên đây là hiện trạng à, xung quanh lô đất của chúng ta